hello hello hello everyone welcome to my channel 送我给你。 lâu, My talking tom Cho đi vệ sinh nghe thối luôn bay rồi mấy đồ ăn cho quả ớt với cây Good life Wow, mình to này. Tuyệt vời không? Yeah, sumo đây. Quá tuyệt vời luôn. Wow, quá to luôn. Ui, bơi, bơi, bơi, bơi. Tuyệt vời. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ui, mày quá đủ. Có tiền hung ghi này Cần ai quá nhỉ? Ui, to quá. Ui. Mấy thanh niên kia chưa đuổi đến nhỉ? Đều tất đấy. Perfect. That's how I do rồi thua rồi Trời. Trời ơi, không cả trèo được qua. trốn đâu bây giờ đánh quạt à Ôi, sắp ngã rồi sắp ngã rồi giờ làm nào sắp ngã rồi Oh no. mày Ôi, nó không khỏe mấy nhỉ Yeah Yo, okay. cũng mũ hà này rồi ô mắc sức mạnh luôn tuổi gì Coffee spike. Bán luôn à? Ui trời ơi Ồ, nó có ít quá rồi của nó là 170 ok

u uh, nhanh quá ui giời em ăn được con chữ a rồi đây rồi The... Hey. uh, con khủng long Ôi trời